Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu, quán trọ Double Wish Kazu bây giờ đang ở chợ Bình Tây à. Chợ này là rất rất nổi tiếng rồi đúng không? Nhưng mà đây, khu vực này là khu, khu Trung Quốc ra, đúng không? Đúng rồi nha Bây giờ tại sao Kazu đến ở đây? Là để mua cháo này Hai tuần trước Kazu chuyển nhà mới rồi nha Nhưng bếp nhà mới là bếp điện này nem bây giờ không có cháu cho tiền nè rồi nem rồi nha đi thôi nha à. nhiều Phải của chị nào? Uống mập bưng quá, đúng rồi, uống mập bưng á gì em chảo mà khó này chảo ai để mắt này đúng không chảo mấy người bán quán này sao cái này là không đường ai tiền tiền không để mua xe để mua đó mua gì vậy nhà mối của ca dư là rất tiền này là cái là 400 nghìn. Ok, 400. Nhá. 400. 200년. 아. 아, 400개. 400개. những người Nhật Japanese yeah. Oh, hello How are you? để làm gì vừa quá

Bếp điện Bếp Bếp điện Bếp điện Bếp điện là ai hết Không phải lửa đâu Không Là điện nè Điện Bếp nè Điện Điện Cái này phim được Điện Điện Bếp điện Bếp điện Bếp điện Bếp điện ờ, Được hả? cái này là bao nhiêu trăm hai trăm hai trăm hai rồi cái này là mua nào trăm trăm rưỡi trăm rưỡi không wow. trăm rưỡi trăm rưỡi yes. 安いなtại vì là này ờ. trước trước khi nói là bốn trăm, đây là rẻ hơn ờ. quá rẻ Rồi dạ. Thịt sao ạ? Tao cà dư đã mua cháo này nhá Tại vì là Cháo này là này có tiếng Anh Hãng này là Elec Victoric tiêu nùng yeah. Dạ. tiếp theo món mua là hanga hanga không biết tiếng việt cái gì trái trăm à? nhiêu hả? Anh mua là 100 trăm Một trái ok hả? Cho nên là một trăm một trái Ba chục Trái ok ba chục ba chục Ghế đóng Có gì nhận tới em nhà tiếng Nhật hay tiếng Bản? Dạ, không tiếng Việt lắm lắm rồi. Quá giỏi luôn. Dạ. Nên dạ. xin nhận được. Tiếng Anh cũng được. Hello, Sabedi. You are, dạ, yeah, dạ, you are my friend. Yeah, my friend. Good friend. Come on. Good luck to you. Yeah. See you again. See you. Bye bye. <laughs> cảm ơn nè nhiều người Việt Nam rất tiền và hay nữa và ok cá dư mua rồi nha à, cuộc sống Việt Nam của cá dư là như thế này nha à, mọi người có thể như người nước ngoài là sinh hoạt như thế này nha đi về nhà nha ないかんとでととととととでないかんと